treo sen là gì đây mọi người ơi hãy cho mình một like và một chia sẻ nhé hi để bé con chụp một ai cho một cho nó sướng ờ có cái gì nhỉ cái này cái này bên quậy con cái gì ấy chiêu nó quay tờ rồi quay gì quay thích coi con thích rồi ăn cái gì vậy con chứ mà lúc bán con mình lấy rồi cái gì bạn nói cho chồng nói đâu <laughs> cái lấy cho bạn là bán hàng ừ, đồ bán hàng trên mạng tiền âm phụ và đô la cho tất cả mọi người cần thiết nếu mà mọi người thấy hay hãy like và chia sẻ cho những Hồng Nhung bạn tiền vàng đô la bạc chắc xe tăng mấy cây ngựa mấy cây mấy cây mấy thuốc múa mấy cắt múa mấy cạo đầu mấy cạo <laughs> mấy cắt tóc mấy cạo dâu mấy cạo nâu nách cho đàn bà mấy cạo lông chim để cho các bạn tiện nách cho nó đẹp ừ. nhiều người nâng nách đàn bà nhiều người tốt hơn nâng chân thế tao quay điểm mấy cái việc